à, hôm nay mình học tiếp học tiếp học tiếp ờ, bài ờ, đại vương quán ừ. thì ờ, các vị phải biết một chuyện đó là được gọi là chánh tri kiến gọi là chánh kiến ở đây phải là chánh tri mà đây là chánh kiến gọi là chánh kiến là phải có sự hỗ trợ của bảy cái chi đạo còn lại thì mới gọi là chánh kiến nhớ cái đó nha nhớ cái đó, cái đó quan trọng lắm à, chứ nếu mà mà thiếu bảy cái còn lại đó bảy cái chi đạo mà tránh tư duy chữ ngữ nghiệp mạng nó thiếu bảy cái còn lại thì nó không gọi là chánh kiến cho nên ở đây trong trường hợp đặc biệt thì chỉ nói chánh kiến là đủ rồi à, bởi vì chánh kiến nó không điền mình nha à, chánh kiến không điền mình ví dụ mình hỏi là chiều nay má có tới không thì nói có ngày mai có tới thì mình biết chắc chắn rằng má sẽ đi bởi vì má một là mà đó giờ má chứ bà ngoại không có rời nhau hoặc là hoặc là má sẽ đi cùng với em bé hoặc là à, má sẽ đi với tất cả những những cái phụ kiện à, cần thiết mà má thường thường nó không rời không thế nhưng cái cái bóp cái bóp đầm là cái túi sách của bà là trong đó bà để phấn son rồi đồ tẩy trang rồi giấy tờ bằng lái thẻ nhà băng ví dụ vậy những cái đó mình không cần kể mình cho hỏi chiều nay má có tới hay không chỉ cần nói chiều nay má có tới thì mình biết được những cái thứ đó nó phải có mà chứ mình không có cần là không cần hỏi thêm là má đi má có đem theo bằng lái không má có đem theo thẻ nhà băng không không cần đó, vì vì má là người lái xe mà má là người lái xe thì không thể nào mà má thiếu cái đó được hết rồi cho nên ở đây khi nói chính kiến thì mình phải biết là có bảy cái còn lại mới gọi là chính kiến đấy là cái thứ nhất cái thứ hai à, bảy cái còn lại đó cũng vậy à, đừng gọi là chánh tư duy là nó phải được sự hỗ trợ của chánh kiến chánh niệm chánh định ví dụ như vậy chứ không thể nào mà, mà thiếu thiếu thì không không thể gọi là là là, là, là, là chánh đạo được nha ở đây là trên cái đường giải thoát khi mà nói nói rộng thì ba bảy mà nói gọn á thì chỉ chánh kiến là đủ rồi tôi sẽ giải thích tại sao ừ, tại sao thì ở đây trước hết là ngày mà hai có tới thì hỏi ngày sau là phật thì chứ làm sao mà có được chánh kiến làm sao mà có được chánh kiến vậy đừng có tưởng bài kinh này là dành cho cho cho cho cho hàng xuất gia cho mấy cái bậc đại trí rồi mấy cái người như cư sĩ rồi như mình nên là không có cần phải biết cái đó sai bởi vì vì đã đã là bệnh nhân thì bệnh viện y tá bác sĩ thuốc men à, đều cái, cái nhu cầu của chúng ta đều cần đến giống nhau hết chứ đừng có nói là tôi là nhà quê nên tôi không cần bệnh viện tôi là nhà quê tôi không cần tới bác sĩ à, tôi chỉ cần mấy ông mà đi à, thí heo mấy ông mà bên thú y mỏng lụi tôi ngủ được rồi cũng cần phải vậy mình giàu mình là tiến sĩ giàu là đại gia hay là giàu là, là là nhà quê mà bệnh nên đã là bệnh thì cái cái cái cái, cái liệu pháp cái liệu trình nó phải giống nhau trong trong thời tôi chết sao Đúng không Rồi. cho nên đó là trước tháng này ngày mai có tôi cái hỏi là sao là có điều kiện làm sao để có được chánh kiến ngày ngày sẽ bắt là có hai cách cách từ người và cách từ mình cách từ do mình học hỏi từ người khác gọi là parakhosa cách thứ hai cách do do mình nghĩa là do khéo khéo suy tư suy tư đúng cách gọi là yoniso manasikara ừ. thì hai cái này là hai cái điều kiện để mà có được cái cái, cái chánh kiến bởi vì là chỉ ờ, mình mình chỉ lấy cái kiếp chót thôi mình chỉ nhìn cái kiếp chót thôi thì mình thấy là thái tử tất đạt là rõ ràng là không thầy mà đó đúng không vô sư tự ngộ đúng không nhưng mà mình quên một chuyện là thái tử tất đạt là trước khi mà trở thành cái bậc vô sư tự ngộ thì từ vô lượng kiếp là thế tử tịnh đạt ờ, bồ tát thích ca đã, đã là học không biết bao nhiêu thầy không biết là bao nhiêu thầy đây là ờ, ngay cả trong kinh ờ, trong mangala Mangalata ni đấy thì nó nói là đại trí như ngài sẽ là phật đại trí như ngài sẽ là phật cũng phải được người ta khai thị cho bằng một bài kệ ngắn ngắn không gọn thì từ đó mới mới gọi là, là, là, là chính đạo và trở thành một bậc đại trí đệ nhất trí tuệ phải được cải thiện phải được vén màn ờ, cho nên ờ, cái chuyện đầu tiên đó là phải nhờ người khác mình đọc của người khác của mình nghe của người khác đọc hoặc là nghe từ người khác đó cái thứ hai là phải khéo suy tư thì mà cái khéo suy tư này cái này nó lớn chuyện lắm à, lớn chuyện lắm à, cái tùy vào cái vốn liếng nghe cho kỹ nha tùy vào cái vốn liếng tiền kiếp của mình tùy vào là cái là khuynh hướng tâm lý của mình tùy vào cái môi trường cái điều kiện trong hiện tại Đấy. dựa vào ba cái này mà cái chuyện mà mình gọi là suy tư đó Đấy. ngay cả cái chuyện mình học hỏi cũng vậy cái chuyện mà mình học hỏi là học cùng một thầy đó nhưng mà do cái vốn lý tiền kiếp Đấy. rồi do cái môi trường sống hiện tại của mình mà mình học với thầy kết quả nó không giống nhau không bây giờ các vị cứ đi các, các vị cũng đi học Pali học A Tỳ Đàm cũng học tuệ học thiền tuệ quán tiếng niệm xứ học tụi lâm học bên Pa Ao học bên Mô Cốc của bên ta học ở Việt Nam thầy này sư nọ tụi lâm hết nhưng mà tôi dám bảo đảm tôi dám bảo đảm cái điều kiện sống của quý vị không con nhiều con ít có chồng hay là độc thân có vợ hay là độc thân còn cha mẹ ông bà lớn tuổi ở bên cạnh hay không tất cả những điều đó nó có ảnh hưởng tuyệt đối lên cái chuyện học tập của mình nhé thì qua việc thứ tư thì cái vốn lý tới đâu à, tùy thuộc vào cái vốn lý của mình đó, mà mình cái khả năng mình suy tư tới đâu nhưng mà ngài sơ phất là nói rõ nó là khéo suy tư nhưng mà mình phải hiểu là cái khéo ở đây ngày ngày ana ngày khéo đó chứ nhưng mà ngày khác ngày sơ phất à, và ngày ana nó ngày không bằng ngày sơ phất nhưng chắc chắn ngày hơn chúng ta trong lớp này chắc chắn rồi đó không? cho nên mình phải nói suy tư đúng cách là quan trọng nhưng mà tùy thuộc vào cái vốn lý của mỗi người Đấy, mà cái khả năng suy tư khác nhau đều ở ngoài đời mình nói chuyện ngoài đời ha tùy vào cái sức khỏe của mỗi người sức khỏe học thức rồi cái gì nữa gia thế tài chánh quan hệ xã hội tất cả những này nó cộng lại nó, nó cho phép cái chuyện thương mại kinh doanh của mình nó có phát triển hay không chứ bây giờ các vị khôn bằng trời đi nhưng mà các vị không có gia thế không có người chống lưng về quan hệ xã hội về tài chánh à, về kỹ thuật à, về kiến thức à, về chuyên môn thì cũng chết nha yeah. cho nên mới là hai cái điều kiện để có được cái trí chánh tri kiến đó là một là học hỏi từ người khác hai là khả năng tư duy và khả năng ấy nó còn tùy thuộc vào vô số những điều kiện này nọ như tôi vừa nói bây giờ cái buổi giảng trưa nay nè là tôi nói cái phần tiếp theo cái phần tiếp theo này. Đấy. cái phần tiếp theo cái phần tiếp theo đó là ngày ngày mai có thứ đó người nói có rồi có rồi có giả định là có chánh kiến rồi <coughs> thì chánh kiến đó cần phải được hỗ trợ cần phải được hỗ trợ bởi những điều kiện nào để nó có thể trở nên hoàn hảo hoàn chỉnh hoàn thiện ở cái mức độ hoàn toàn này làm sao thì nghe Giờ sẽ là bác dạy mình coi kỹ rồi rồi kỹ ra rồi thì cái câu trả lời của sẽ là bao gồm ba tại luôn ngài nó muốn có chánh kiến như tôi vừa nói đó rõ ràng mình phải cần đến ba cái điều kiện đến năm cái điều kiện một là giới văn luận chỉ và quát à, ờ, giới văn luận chỉ quán tức là năm điều kiện mình nghe này kỳ kỳ tại sao mà muốn có chánh tri kiến phải có giới tại sao vậy bởi vì mình nhớ có ít nhất là hai có ít nhất là hai cái cơ sở kinh điển giải thích cho mình biết tại sao mà muốn trí tuệ đi xa là phải có giới có có hai cơ sở kinh điển cơ sở một Đức Phật ngày dạy trong tăng chi rằng với ngày dạy cho ngày nay ngày nay hỏi bạch thế tôn con đường nào dẫn đến vậy đó thì cái chuyện đầu tiên Đức Phật ngày dạy là thân cận hiền trí có thân cận mới được nghe pháp có nghe pháp mới có giới hạn từ ngày nay ngày nó hỏi từ cái giới hạnh nó mới có cái thiền định đối trí tuệ lập lập lập lập lặp thì ngày nay ngày tôi chỉ cắt gốc lần bởi vì sao phải có giới thì đức phật ngài dạy rằng khi mà bị nó có giới nó bị nó không có bị dây rứt ừ, không có bị dây rứt trong đời sống không bị dây rứt không bị ái nái không có bị e ngại ừ, cái người có giới nó lạ vậy không có bị dây rứt không bị ái nái không bị e ngại giả định như hai người cùng một lúc đối diện với một sự cố sự kiện như thì cái người có giới họ có điểm tựa ngộ lắm nó là một điểm tựa tinh thần mà cái người mà không có từng sống trong kỷ luật á ừ. ở ngoài đời thì kỷ luật trong đạo người giới luật ấy. cái người không từng sống trong cái kỷ luật ấy. khi mà đụng chuyện là họ rối là giống như là con trâu ngoan này giống như trâu rừng ấy. nhưng mà riêng cái người thì bây giờ mình nói mình đạo hồi đi đạo hồi hoặc là đạo đạo đạo ừ, đạo chúa đó ờ, catholic hay là tinh lành ờ, tinh lành hay là tự đốc gì đó mà khi mà họ là người ngoan đạo nó gặp chuyện là họ cứ nhớ tới chúa liền nhớ tới ảo la liền vững không còn một cái thứ gì giáo dân một thứ tính đồ mà bình thường nó cà chớ cà chát mà không thì khi mà nó nó đụng chuyện nó không biết dựa vào đâu đấy mà cái điểm nối kết mình với cái, cái, cái, cái thần tượng mà mình tôn thờ là gì đó chính là cái đời sống đạo đức bản thân mình phải ở một cái mức độ sạch sẽ như thế nào đó thì mình mới tìm thấy được cái mối liên thông giữa mình với cái thần tượng đó đấy ví dụ như mình mình chấp hành là 10 điều răn của chúa không mình làm tốt cái trách nhiệm một giáo dân một khuôn chiên hay là của một tín đồ hồi giáo không thì từ cái từ đời cái từ cái nền tảng mà mình làm đúng đó, cái mình về mặt tâm lý mình thấy mình có một cái mối liên kết nhất định giữa mình với cái đấng chí tôn với đức chúa trời và với, với thánh Allah à, còn bên đạo mình thì sao ừ. thì khi mình mình có được năm giới tám giới 10 giới sai duy giới thì cao giới thì tự nhiên mình thấy rằng là mình có một cái điểm nối kết điểm nối kết với thế tôn mà vì sao vậy vì sao vì sao có đến nối kết ừ. là chỉ đơn giản thôi chỉ đơn giản thôi chuyện đơn giản đó là bởi vì ừ, là, bởi vì là, ai ai đã truyền giới cho mình ai đã truyền năm giới cho mình hả? ai ai đã truyền bát giới cho mình ai đã truyền sai di giới tỳ kheo giới cho mình ai đó là ông a ông a ông b đúng không thì ai là người truyền cho ông a ông b cứ truy như vậy truy riết thế nào cũng đến được đức phật tôi dám bảo đảm một ngàn phần trăm nha một ngàn phần trăm như vậy yeah, dạ, dạ. cái người của giới họ thấy rằng họ có cái mối liên kết với phật là chỗ đó bởi vì họ cứ nghĩ rằng cái giới của mình á, thứ nhất á, là chính ở trong tăng chi phần tám pháp Phật dạy cái bác quan trai đó chứ chưa nói giới của của hàng xuất gia giới giới bác quan trai là một phần thánh hạnh của la hán cho nên mình khi mình có giới mình có năm giới là mình giống la hán một đường năm điểm mình có được bát giới mình giống a la hán được 8 điểm mình có được 10 giới mình giống a la hán được 10 điểm mình có được 227 giới thì mình giống la hán được 227 điểm tối thiểu ở đây tôi nói là tối thiểu nha trong được mấy trăm điểm đó là cái thứ nhất đó là khi mình có giữ giới mình thấy mình giống hiền thánh khi mình giống có nghĩa là mình cùng một nhà à mình cùng một nhà là kiểu như mình có cảm thấy là mình có được cái sự gia trì cái sự độ trì cái sự hà hơi tiếp sức của các vị mặc dù không có cái chuyện đó không có cái gì a la hán nào mà, mà phù phép mà phù hộ cho mình cái chuyện đó. nhưng mình ngay cái thời điểm mình nghĩ mình biết là vì ờ, có có mối liên liên thông đâu vì giống nhau mà có một điểm chỗ nào đó giống nhau thứ hai là đó là nói về mặt uh, tâm linh mặt tinh thần còn nói về mặt cụ thể thực tế điển hình ngoài đời đấy à, nó mặt lịch sử mặt mặt thời gian ấy thì khi mà mình mình nghĩ thế giới mình ai cho sư phụ mình cho mà sư phụ của sư phụ phải có sư phụ chứ rồi sư phụ của sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ cứ như vậy mà 26 thế kỷ cứ truy riết cái động dính dính mà tới mấy vị thánh và cuối cùng là tới đức phật à, cho nên đây là chuyện đầu tiên mà mình phải thấy rằng nó là giữ giới để cho mình cái điểm tựa điểm tựa tinh thần giúp cho mình không ai nấy không có rơi thứ hai là với cái giới luật ấy nó là cái nền cái định cái người người giới luật không có sạch ấy, thì niệm còn khó nói gì là định niệm còn khó nói gì là định niệm mà khó là sao tức mình làm gì biết đấy nhưng mà mình cứ dây rất là mình đã như vậy đã như vậy đấy. cái niệm nó mới yên mới yên niệm mà còn khó nói gì là định có nghĩa là khi một người không có không có một cái tự tin về cái, cái phẩm hạnh của mình thì cái tâm tập trung được tâm tập trung được và đó là chưa kể là trong kinh nói rất rõ tức là bốn cái đại trọng giới của vị theo xét về cái mặt tu chính cái tác hại cái sự vi phạm bốn đại giới đó xét về tác hại nó tương đương với năm ngũ nghịch đại tội có nghĩa là khi mà một tỷ kheo mà mắc vào một bốn đại vi phạm một trong bốn đại giới vì nó không chứng đạo không có chứng thiền giống như một người mà nếu phạm năm cái ngũ nghịch đại tội đó giết cha giết mẹ giết la hán làm thân phật cháy máu và chia rẽ tăng ấy cái người đó không có thể nào mà đủ cái tập trung để mà chứng thiền và cũng không cái tuệ nó không đủ đi xa không đủ rộng không đủ sâu ừ, để mà chứng đạo chứng thiền không được chứng đạo cũng không Đấy. nghĩa là chính điều tức là bốn cái trọng giới tùy theo và năm cái, cái là cái năm cái đại nghịch đại nghịch tội đó, là chính chính điều này và chính vì vậy cho nên trong kinh minh nói cái bàn xanh là sao bàn xanh thì cái từ tiếng vạn nó là tí ra xa nó tí ra là nghe mà xa nó là chặn chặn nghe cái chữ này nó có hai nghĩa nghĩa đen và nghĩa bóng nghĩa đen ấy nó là cái lòi mà đầu cái lưng ấy, nó là một chiều không gian mình thì hai chiều cái lưng mình là một chiều mà cái đầu mình nó là một chiều không cái lên cái ngang không nhưng mà cái tội lồi lồi bàn xong thì cái đầu với cái lưng nó là một chiều một nó có một chiều một Đấy tại nó có một chiều một Đấy. là, thì đó cái chữ đó chà ná cái nghĩa đen vậy mình nghĩa bóng là gì tí đó là ngang mà cha nó là chậm có nghĩa là cái loài đã sanh vào cái loài này đấy là mọi khả năng tư duy tâm linh tri thức tinh thần đều bị chặn ngang hết đấy gọi là terra vạc ở trong chú chú giải tâm tạng có rất rõ ở đây ai có nghiên cứu không nghiên cứu nghe giống như định nghe sách nói rằng một tỷ kheo mà đã phạm bốn cái trọng giới hoặc là một cái người mà phạm năm cái ngũ nghịch đại tội thì cũng gọi là tirachan tirachan cũng gọi là bạn sanh bởi vì coi như cái đường đi tới họ bị chặn đứt chí ít là cũng trong kiếp này không trong kiếp này cho nên cái chữ bạn sanh cũng có trường hợp cho mình đọc mình nghe nó mình mới thấy mai mốt mình lỡ nghe ai giải mình cũng ngạc nhiên mình à tức là phải có được cũng gọi là bàn sách ừ. nghĩa là không có khả năng mà đi xa đi sâu và lên cao ừ. Ừ, trong cái đạo đạo nghiệp này cái giới nó quan trọng rồi đó à, cho nên là đấy chuyện đầu tiên hỗ trợ cho tri kiến là phải cần đến giới thứ hai là văn văn này với lại nghĩa là cái kiến thức ấy, kiến thức ờ, từ chương kiến thức sách vở à, giới sạch nhưng mà dốt quá dốt quá coi như là không biết ờ, Phật pháp không biết giáo lý không mà nói quật tẹt luôn là nói theo biến điển là không biết Pali không đọc hiểu tiếng Pali và không biết không có biết A Atidam thì hai cái không biết này cộng lại là một ông sư dốt đó là theo miếng điện nha đó là theo miếng điện một ông sư mà không có đọc hiểu tiếng Pali mà cũng không biết A Atidam là sao đó, thì được gọi là dốt ông sư mà như vậy thì nói gì là cư sĩ tại sao bác phải đọc, mình đọc hiểu Pali là bởi vì không có bản dịch nào mà nó hoàn chỉnh hoàn hảo như là bản gốc không có bản dịch nào mà nó lột tả được bản gốc hết và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái tâm cảnh ấy, cái tâm cảnh cái bối cảnh tâm lý này mà lúc mình đọc bản dịch thì so với cái lúc mình đọc bản gốc nó khác nhau xa ở đây ai biết ngoại ngữ ở đây ai biết ngoại ngữ thì mình đọc Shakespeare mình đọc Shakespeare của anh ấy mà mình dốt tiếng Anh mà đặc biệt là mình không biết tiếng Anh hoặc là mình không biết cái phân chương mà mà mà mà, mà, mà phân chương cũ văn chương tiếng Anh thế kỷ 17, 18, 16 thì biết tiếng Anh xưa càng nhiều thì đọc Shakespeare mới hay mới đã Pháp cũng vậy đọc uh, Rimbaud, Verlaine hoặc là Apollinaire mà mà đọc bằng bản dịch chứ gọi là tiếng Latin mà đọc ông Virgin mà không đọc tiếng Latin mà đã đọc bản dịch thì dở muốn đọc Virgin là phải đọc tiếng Latin muốn đọc Apollinaire đọc Rainbow là phải đọc tiếng Pháp muốn đọc ờ, là Alan Eckerbo là phải đọc tiếng Mỹ muốn đọc ờ, là, là, là, Kiều là phải đọc tiếng Việt Nam muốn đọc thơ đường là phải đọc tiếng Hán đường thi hay là từ tống không? hoặc là kịch của nhà nguyên uhm. vô địch là đường là theo đường vô địch tống là từ mà vô địch nhà nguyên là kịch thì muốn hiểu mấy cái vở kịch nhà nguyên ấy, là cũng phải biết biên đạo mà nếu cần ấy trong một vài trường hợp phải biết cả cái tiếng mãn thì uhm, tiếng tiếng mông xin lỗi tiếng mông tiếng mông cổ uhm. nếu đó là những cái tuồng kinh kịch mà mà mà, mà có cái yếu tố uh, mông cổ bắt buộc nhà nguyên là vô địch bị kịch uhm. rồi thì muốn biết muốn nghiên cứu cái gì đấy, là mình muốn vô sâu ngay gốc không? cho nên là bắt buộc phải tiếng tiếng Pali và cái cảm giác lúc mà đọc một cái đoạn kinh bằng tiếng Pali nó hoàn toàn không giống với cái cảm giác lúc mà đọc bản bản đọc cái đoạn kinh mà qua bản dịch tôi xin bảo đảm một nghìn phần trăm là như vậy đó kêu hay bằng trời chính phủ cung quán hay bằng trời mà qua bản dịch thì nó rất hơn nhiều lắm nó chỉ cho biết cái nghĩa của câu đó thôi gió đưa cành trúc ra rằng tiếng chuông thiên mụ canh gà thọ xương một cái câu ca dao việt nam rất là thường nhưng mà tôi dám thề rằng không có một ngôn ngữ nào mà khi dịch ra mà nó cho người ta một cảm xúc bàn bạc mà lân lân mà mang mát bâng khuâng như vậy hết mặc dù hai câu rất là rồi bu gió đưa cành trúc là, là tiếng chuông kiên mù canh gà thổi xương rất là thương thôi nhưng mà không được thì kinh phật ủy trang như vậy khi phật nói đến vấn đề giải thoát mà lại nói bằng cái ngôn ngữ ma kịch đà nói về giải thoát nha mà bằng ngôn ngữ mà kiệt đà mà nói bằng cái ngôn phong cái ngữ khí của một bậc đại nha, ngài nói gọn lắm ngài nói không có dư không thiếu mà trong kinh nó gọi là kia và lắc paripunang gọi là hoàn hảo toàn diện không thể thêm không thể bớt được đó a đi kalayana hoàn hảo đoạn đầu pariyosa đi kalayana hoàn hảo đoạn cuối machima pariyos kalaya kalayana machima uh, kalaya kalayana là hoàn hảo đoạn giữa thì có nghĩa là đức phật bắt đầu một pháp thoại diễn giải một pháp thoại và kết thúc một pháp thoại luôn luôn ở một cái ngày luôn chọn cái cách tốt nhất mà phải học Pali phạm giáo lý mới biết tại sao được là tốt nhất tốt nhất là đây, đây là sao là nội dung chỉ nhắm đến giải thoát và không thể thêm không thể bớt trong cái, cái bối cảnh đó không thêm không bớt được ừ, đặc biệt như vậy mà cái này thì bằng niềm tin suông do thầy chùa tuyên truyền nhồi sọ thì mình không thật phải tự học mới biết nha đó là tiếng Pali về cái A Di Đà cái ai thì làm mà không học thì làm thì mình hiểu về tạng kinh là hiểu không nổi hiểu bằng cái gì biết tiếng đức thì lấy tiếng đức hiểu anh hiểu hiểu hiểu hiểu tận kinh biết tiếng nhật thì lấy tiếng nhật hiểu tận kinh biết tiếng việt nam thì lấy tiếng việt nam lấy từ điển hán việt nguyễn phôn đầu duy anh lấy tiếng sách từ điển tiếng việt của nguyễn lăng để mà hiểu bản dịch việt nam thì hỏi về chứ hiểu hiểu kiểu gì người ta tu mấy chục a tăng kỳ khổ hạnh sáu năm trong rừng thiên nước độc để rồi người ta chứng đạo rồi cái lời người ta mình sách cho nguyễn lăng mình hiểu hiểu cái gì tại sao ngu thế kinh đấy cho nên là nhớ cái điểm đó để hiểu được lời Phật cũng phải đơn giản bởi vì nó là thấm thiết của bậc đại giác mà đấy. bây giờ mình khoan nói cái khía cạnh tôn giáo mà nói cái cả thế gian đi ờ, mấy cái bài thơ bùi giác hoặc mấy cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái ờ, uh, ca từ của Trịnh Công Sơn hoặc mấy công thơ của, của, của Phạm Thiên Tư mình không thể tùy tiện mà giải thích được nhớ nha uhm, không thể tùy tiện giải thích được có khi nắng khuya chưa lên mà một lời hoa chật tiếng nắng khuya là cái gì hả đừng cứ nghĩ tôi phải nghe tôi đọc nhiều lắm đọc đừng có đọc tới một tỷ rồi không có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chật tiếng nắng khuya là cái gì là đèn đường ấy thế nên để hiểu được một người đó, là mình phải hiểu rất kỹ về cái thân phận người đó về cái đời sống tâm linh tình cảm của người đó thì nói gì là, là lời dạy của một đức phật không cho nên Ừ, muốn thảo muốn hiểu kinh điển là phải có cái nền tảng hai vị đại cho nên muốn có được cái, cái tri kiến cái chánh kiến chỉ đầu tiên là phải giới lý do nó rồi thứ hai là văn kiến thức càng rộng này, thì cái tri kiến nó càng được hỗ trợ à, hai ông thầy chùa mà ông nào ông biết Bali ông không biết Bali là cái kiến thức giáo lý nó khác ông biết Abhidham ông không biết Abhidham kiến thức nó khác ông biết ngoại ngữ giọng gốc ngoại ngữ là kiến thức nó khác đấy ông giỏi tiếng Việt và ông dốt tiếng Việt là nó khác ông đọc sách nhiều ông đọc sách ít là khác khác tôi dám bảo đảm một nghìn phần trăm cho nên cái văn cái này là cái khả năng là, là tiếp thu gặp nhắm và tiêu hóa những cái nguồn thông tin từ bên ngoài đưa vào thì gọi là văn Đấy. mà đông đạo mình cái nguồn là nguồn nghiên cứu cấp 1 chính là tâm tạng và kinh điển tâm tạng và chú giải ừ. tâm tạng và chú giải nguồn nghiên cứu cấp 2 đó là những cái gọi là cái, ờ, công trình đi khảo nghiêm túc của các học giả hàng đầu của thế giới Đấy mà tiếc là chúng ta ở đây nhìn nhận xã hội quan sát các chợ chúng tôi không có dịp để gặp các vị nếu mà chúng ta là là hàng xóm chúng tôi sẽ giới thiệu cho các vị một số tác giả lớn của thế giới người anh người đức đấy. người nhật và cả người tàu nữa ừ, tàu tàu hướng cảng tàu đài loan ấy viết về phật giáo rất là ok rất là đáng để tham khảo đó là tài liệu nghiên cứu cấp hai cấp hai cấp 1 là tâm tạng mình chú giải cấp 2 là những cái biên khảo dạ. Dạ, biên khảo cái, cái công trình biên khảo ví dụ như người ta bỏ ra mấy trăm trang người ta bàn về một chữ cái chữ gọi là chữ chetana à, tức là chủ ý hành động họ bỏ ra mấy trăm trang họ bàn về chữ tâm là nghiệp họ bỏ ra mấy trăm trang họ bàn về một chữ manatta một cái khái niệm ở trong lục tạng ấy. <laughs> họ bỏ ra mấy trăm trang họ bàn về chữ katina Việt Nam mình đi chùa mấy chục năm à, cái miệng mình nói cái tiếng ná mòn cái mỏ mà biết cái tiếng ná là cái gì thì cứ nói là cái tiếng ná là diễn nghi hết trong khi đó có tới bao nhiêu vấn đề phải biết về cái chữ cái tiếng ná mình biết người ta nói mấy trăm trang ấy mấy trăm trang ấy về một chữ cái tiếng ná thì lúc đó mình đọc cái mình thấy mình, mình cái độ ngu của mình là nó đỉnh điểm đó cao trào đó là cái ngu mình đi cho nên cái văn nó quan trọng lắm cái văn là khả năng tiếp nhận thông tin từ bên ngoài nha tính giới ờ, giới rồi ờ, văn à, rồi cái thứ ba là, là luận luận là gì luận cái này tức là trao đổi trao đổi giỏi bằng trời như ngày này ngày ma có thiết tá thì cũng phải kiếm ngày sẽ lập phật mà giỏi bằng trời như ngày sẽ lập phật thì cũng phải tìm ngày một tiền liên ngày nay ngày ca diếp hoặc là gặp đức phật để ngày trao đổi để nghe đối với đức phật thì ngày lắng nghe học hỏi cùng đối với mấy vị sư đệ đó thì ngài cũng phải trao đổi còn nghĩ sao chứ cái biết của ngài sẽ bắt đầu phải là như đức phật không thể nào mà hoàn hảo một trăm phần trăm được nha ừ. cho nên cái luận quan trọng ừ. cái luận đây có nghĩa là chia sẻ mình ừ, cho người ta biết cái nghĩ của mình để người ta có thể chỉnh sửa thêm tắt thêm bớt gì cho mình đó là mình nói cái của mình và mình lắng nghe cái của người ta coi mình coi cái của người ta đó có cái gì mình có thể mình bỏ túi làm của riêng được Đấy. cái luận nó hay vậy đó chỉ còn bây giờ anh giỏi bằng trời mà anh ngậm tâm như hết vậy là cái biết của anh nó bị hạn chế anh phải lắng nghe mình có nói ra anh có trao đổi nhưng mà có điều thế này đa phần ấy đa phần ấy người mình mấy người tôi đọc học ba mới khoái nói khoái nói hỏi người ta mà không cho ta nói cứ cứ cứ đi vòng vòng vòng vòng cho con hỏi nhưng mà cái cụ nó đi nó khỏe không à ừ, khỏe không đi là bác sĩ hỏi bác sĩ bị bệnh vậy phải chữa làm sao nói gọn như thôi không giặt áo ra khoe từ trên ra xuống dùng một dùng hai dùng ba có nút ruồi son rồi có bớt viết màu hồng chỗ này ờ, ờ, tỷ lệ nhiêu tỷ lệ vàng tỷ lệ bạc khoe từ trên xuống giặt áo ở tuột tuột tuột ra đi quen được là, là không mình đi khám bác sĩ mình đi bác sĩ là mình bị nói cái bệnh đâu mà nó gọn thôi chứ mình cần mình mình khoe mình so nguyên cái con người tú lên cái mình nha chốt gì vừa đó người ta có trải ở đây cũng vậy cái đàm luận đó là một nghệ thuật mình chỉ có một cái miệng và hai lỗ tai có nghĩa là mình cần nghe gấp đôi cái mình nói đó là chuyện thứ nhất cái thứ hai mình quên một chuyện là trong cái nghệ thuật là đàm luận khi mà mình nói ra mình được hiểu vậy mà khi mình nghe nó mình được nhiều lắm mà biết bao nhiêu kẻ đi ngang đời tôi không hề biết chuyện đó không hề biết chuyện đó khi mà anh nói ra đó, đa phần tôi mới nói là đa phần nói ra là chỉ là bài tiết tôi nói cái chuyện rất là mất vệ sinh khi mình nói ra đa phần là bài tiết mà khi mình nạp vào đó là ẩm thực là chích thuốc là vô nước biển đó là khi mình nghe đó. còn khi mà mình nói ra đó đa phần đa phần ấy là toàn là bài tiết không à, phóng quế nha đa phần thế là muốn gọi là trao dồi trí tuệ phải có đàm lượng mà đàm lượng nó phải có cái luật chơi của cái đàm lượng nha phải biết người biết ta tri kỷ tri bị không hề biết người đối diện để mặt mình là ai cứ lo nổ banh ra lo nổ mà cái này tôi gặp nhiều lắm nó nhiều đến mức mà chỉ cần tôi nói ra có con số là coi như tôi cũng là nói sai à, dễ sợ như à, rất nhiều người tôi không thông chứ nhưng mà đã mà khi mà nhập cuộc mà đối thoại rồi là cứ dành nói không á Ừ. chúng ta cái cần học cần bỏ ra hai năm để học nói còn phải bỏ ra mấy chục năm để học im lặng để phải biết dễ sợ như vậy phải mất chỉ hai năm thôi là, học nói được hai năm hoặc trẻ là ba năm là học nói nhưng mà để học im lặng ấy biết cách im lặng đúng lúc đúng chỗ ấy. một đời mình đi học chưa xong ấy. đó là nghệ thuật động lực rồi đến giới văn vâng, luôn rồi tới chỉ quá muốn có tri chánh kiến mà không có chỉ là được muốn mình chính kiến mình cũng ngon lành đấy chứ chính kiến mình xì xìu á đủ để hết thì não rồi rồi thôi đó không giúp được ai hết thôi tôi không đòi hỏi nhưng mà chính kiến cũng ngon lành đấy là bắt buộc anh phải có phải có phải có thì phải có thiền định làm ơn nghe cái này phải có cái, cái bút chì mà gọi tự vậy để người ta nói cái gì đó mình lấy nốt không thì cái chỗ này này tôi có nói ờ, kinh lỗi cảnh Ờ, kinh lỗi cây của trung bộ kinh à, kinh lỗi cây kinh lỗi cây của trung bộ kinh thì trong đó nó cũng dạy rất rõ cái thiền định thần thông nó chính là cái là cái vỏ trong nó là cái giác cây ừ, cái giác cây cái giác cây cái giác cây tức là vỏ ngoài rồi cái vỏ trong rồi cái phần thịt rồi tới cái lõi thì nếu mà dạy trong cái đạo nghiệp của một người cầu giải thoát ấy, thì cái thiền định thần thông nó là cái giác cái phần ờ, gần tới cái lỗi rồi cái giác. Cái giác cái... bởi vì khi anh anh không có định ấy, thì có những điều mà anh giỏi bằng trời trí tuệ mà như người sẽ là phật mà chỉ cần ngày phật ngày không có thiền định là trí tuệ ngày sẽ phát bị mất coi như là hơn phân nửa hơn phân nửa bởi vì tam giới gồm có ba dục sắc và vô sắc mà ngày không có thiền là coi như là sắc và vô sắc ngày buồn tịch ngày chỉ biết có cái dục không cái, biết về khổ dục thôi đã không nó có hai vùng dạ. bạc đã không trí tuệ bằng từ đi nữa nhưng ngày sẽ phát được cái việc biết trong kinh nói ngày là có được năm pháp tự tại tự tại trong, trong thiền định đấy đâu ai biết hết đó ngày sẽ phát là sức tự tại nhập tự tại chú nguyện tự tại trụ thiền tự tại xét quán thiền tự tại quán thiền tự tại trụ thiền tự tại sức thiền tự tại và, và nhập thiền tự tại muốn là được muốn là được muốn là được muốn là được mà đôi khi nói tới ngài pháp mình cứ tưởng là trí tuệ trí tuệ trí tuệ tinh tâm kinh điển đầu ngài là bậc tổ sư bồ đề về thiền định thần thông ngài buông liên đúng nhưng mà ngài giải phát là kinh hoàng nói về cái thiền định ngài phát kinh hoàng vì sao vì sao vì chỉ rất là dễ hiểu cái trí của phạm phu mình á, thì anh là bác sĩ anh chuyên về hình y nhưng mà anh dốt về thể có thể anh dốt về vật lý tiêu như vậy nhưng mà cái cái cái cái cái trí tuệ của bậc thánh thì phải như vậy cái trí tuệ của một bậc thánh nó gắn liền với cái sở chứng vị đó nó gắn liền với sở chứng vị đó cho nên khi mà cái trí tuệ một vị a la hán được xem là đệ nhất trí tuệ là vị đó coi như không có lãnh vực nào trong tam giới vị đắc biết có điều là không bằng đạo sư của mình không bằng đức phật thích ca ni không bằng bậc toàn giác thôi đúng không bằng bậc toàn giác nhưng mà vị này cái, cái, cái, cái đã gọi là trí tuệ thì mình phải hiểu nhầm là cái lĩnh vực nó càng rộng nó càng đa dạng nó càng phong phú chuyện nào càng tốt đấy cho nên có những cái cái mà mình cũng suy luận được có những cái nói theo trong thì làm nó là chuyên môn một tí không có những cái biết ừ. mình có thể ờ, có được bằng tâm đại thiện dục giới nhưng mà có những cái biết là anh phải có được bằng hai tâm thông hai tâm thông tức là hai cái tâm ngũ thiện đấy với hai tâm đó anh mới có thiên nhãn thiên nhĩ mới có tha tâm thông túc mạng minh và sanh tử minh được nha mới có thể hiểu được tâm người mới có thể thấy được cái chuyện ngàn dặm nghe được chuyện ngàn dặm à, nhớ được chuyện tiền thân suy được chuyện tương lai hiểu được nhân sinh tử và quả sinh tử dễ sợ như vậy thì mấy cái này là không có tài nào mà mà thiếu thiền định thì thiếu là không thể nào không thể nào mà trí tuệ nhiều quá rồi Ừ, ngồi chỗ cái nhìn thấy người có cái thiên lý nhãn thuận ờ, thiên lý nhãn rồi, thuận phong nhĩ gì đó là không có cái đó không có chỉ không có trí bằng trời mà không có thiền thì làm sao có thiên nhãn trí bằng trời mà không có thiền thì làm gì có thiên nhĩ làm gì có tha tâm thông tục mạng thông và sanh tử thông biến hóa thông làm gì có ý hóa thông làm gì có nhớ nha Rồi. cho nên muốn kiện toàn muốn chu tất tinh tư về chỉnh chu cái tri kiến của mình thì coi như là bên cạnh giới văn luật anh phải có tình chỉ Đấy, anh có tình chỉ và với cái tình chỉ đó anh biết anh anh đứng giữa đôi bờ tâm tượng anh hiểu được mấy cái thằng hưởng dục và anh hiểu được mấy cha ly dục như ra sao hiểu hết, hết thì anh có thiện anh có thể nói chuyện tay đôi với mấy người ly dục và anh, anh có thể nhìn về mấy đứa hưởng dục là, là khỏi nói rồi nó tụi nó thấp tè khỏi nói nhưng mà ông ly dục cũng cao lắm. thì mình phải có thiền mình mới hiểu được cảnh giới của nào không lý nào một người như ngày sẽ ra mà gặp cái người đắc tiền ngày nhọc nộp ai ngày cũng biết hết ai ngày cũng biết hết cái biết ngày không bằng đức phật không bằng đạo sư của ngài đúng đúng nhưng mà đừng có nói ngày lạ ngày không lạ phạm thiên cỡ là ngày, ngày nhìn cái lỗ mũi thì biết nó nghĩ cái gì ngày sẽ là phát à. ngày sẽ là phát ở trong chú giải nói ngày sẽ là phát không chánh tạng trước tới chánh tạng trước ở trong chánh tạng Ờ, trong ngày kinh đế phân biệt đế phân biệt sách quy phân sutta trong à, trung bộ ấy nói rằng ấy, chính đức phật ngày dạy ngày sẽ phát ấy, là sở trường về cái chuyện dắt dẫn người từ phật thánh thánh thánh tu đồ và ngài Bụt Liên sở trường là dắt mấy quý vị mà từ tầng thánh thấp lên thánh cao đó là hai cái sở trường đó bị trong kinh Pali đấy gọi là Fatta Yoga Fatta Yoga có nghĩa là cái cặp gọi là cặp thượng thủ Fatta ừ, Yoga là cặp thượng thủ đó là chánh đạo mà tôi chú giải nói thêm thế này ngài sẽ là phát khi mà ngài giải đạo ấy, là ngài là, là tận dụng vận dụng cái tha tâm thông ngài sẽ phát ấy. ừ, tận dụng vận dụng cái tha tâm thông còn ngài mộ quyền liên khi mà dạy đạo là ngài lại dùng nhiều về cái tiếng ngoại thông tức là ngài tạo mỗi điều kiện hoàn cảnh tạo ra mỗi tác động tâm sinh lý là cái đối tượng đó ngài nghĩ là nó cần cái gì thì ngài tạo ra đủ thứ để ngài hỗ trợ cái bối cảnh cái môi trường cho cái nền nó đặt ngài dùng nhiều về ý hóa thông còn ngày một kỳ ngày ngày sau là phát thì không ngày phát ngày dùng nhiều về cái tham tâm thông thì ngồi ngày nhìn cái tâm đó tên này là mạnh này tính này tí này giới này, văn này tên này tính là tấn là điện là định là tuệ là tham sân si này ái này mạng này kiến này nghi này cái nào nhiều tên này nghi nhiều mà trí nhiều nè tên này nghi nhiều mà tham nhiều nè tên này là nóng nhiều mà cũng cũng dục nhiều nè tên này dục nhiều mà trí nhiều nè cái nhìn ta ta ta ta ta lựa cái ác cái này không ghê không ngày sao phát mà để làm được cái chuyện đó thì hai vị phát ra yoga gọi là gọi là, là, cặp đôi thường thủ ấy. bắt buộc phải có định gì nha định nha Đấy. cho nên để có được cái tri kiến của lành ấy là phải có định còn cái thứ mà mình lấp lấp lấp lấp mình coi kinh rồi dạt mà tưởng nghe cho vui thôi. À, cho vui thôi. cái phàm vu mà không có đắc thiền không đắc đạo mà đi giảng cho người ta nó giống như cái thằng mù mà nó nó, nó mò hơi bị nhiều nó mò nhiều nó rờ nhiều thì nó nói mấy mò ít rờ để mấy thằng kia nó bị mù mà tay nó bị cục nữa ừ. còn cái thằng này nó mù mà nó có cái tay nó có cái cặp chân chân này nó cái giò cái giò người ta nó mò mò bóp bóp nắng nắng như này rồi nó đi kể lên cho đứa kia nghe nhưng mà nó cũng mù luôn nó kể về cái mà nó cũng có thấy nó chỉ khác cái tụi kia vô là cái tay nó làm việc hơi bị nhiều cái chân nó làm việc hơi bị nhiều Đấy, chỉ vậy thôi nó nó, nó mò mẫm bằng tay bằng chân vậy thôi nha nhưng mà riêng các các bậc về chứng thiền ấy chứng thiền những đạo thì đã họ nói cái mà họ thấy họ rờ sờ ngửi nếm đụng được người cho nên phải nói là đại duyên đại phúc đại hạnh mới được học với bậc minh sư bậc minh sư có nhiều cỡ nha yeah cái ông thầy mà phải sâu cỡ nào rộng cỡ nào thì mới cho mình nhiều còn ông thầy mình yếu quá cho mình le que mà cái này biết xui nó nhiều đứa nó, nó xui gặp ông thầy dốt lấy trên thợ coi ông đó giống như trí tôn vô thượng võ lập vô địch là chết tà khi mà mình thờ nhầm với anh cha thầy dốt là cứ coi ổng là đỉnh cao của vũ trụ là cái, cái rúng tâm của trời đất là của càng khôn là cái bà nha cho nên cái, cái, cái, cái định đó là cái muốn có tri kiến mà thiếu định là mới được đấy rồi cái cuối cùng là tu quán anh nói với tôi anh là bậc đại trí đúng không nhưng anh không có tu tập tuệ quán để lấy cái giống gì mà anh chứng đạo mà anh không có chứng đạo thì cái coi như anh chỉ quẩn quanh cái, cái, gọi là thế giới hiệp thế uhm. bản thân anh không có được an lạc bởi vì anh giỏi bằng trời nhưng mà thân kiến anh còn đó dục ái anh còn đó sân anh còn đó ái mạng kiến nghi anh còn đó thì làm sao anh lấy cái chuyện của anh nói chuyện sinh tử anh giải quyết chưa xong mà không nên cách truy kiến này là gì phải tu tập bốn hồn sự gọi là tu quán phải có tu quán nha phải có tu quán à, tu quán tu chỉ là lấy đá đè cỏ tập trung tư tưởng à, khi đủ duyên là chiến thiền lúc đó mới làm được nhiều việc không? còn riêng tu quán ấy, thì ngay bây giờ là mình có thể làm chủ mình có thể kiểm soát được ừ, kiểm soát được cái phiền não mà đồng thời đủ duyên chứng thánh ừ, cho nên tu tuệ quán nó có ba cái lợi ích lợi thứ nhất là được hiện đại lạc trú là an lạc hiện tiền ngay bây giờ ngay bây giờ thứ hai là gieo duyên giải thoát đời sau Đấy. và cái thứ ba là nó giúp cho mình tháo gỡ mài mòn của phiền não trong khi cái chuyện này bình định có định không có khả năng định không có khả năng mà mài mòn ví dụ như bây giờ mình tắt xe điện mình mất năm triệu cái nhưng mà cái mắt nó không gọi là mài bởi vì bữa cái nó phình nó lại còn cái cái cha tu quán là khác cha tu quán là cha mài cha mài mòn mài bớt mài bớt ví dụ như đó giờ mình như xong như cái xác chưa trôn vậy đó trong vô lượng kiếp đó. ăn mà không biết mình đang ăn ngồi mình đang ngồi nói mình đang nói vui buồn thiện ác không biết mình đang vui buồn thiện ác nhưng kể từ bây giờ mình biết rất rõ mình đang vui đang buồn đang thiện đang ác đang đi đang đứng đang nằm đang ngồi biết mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất đi ngày nào còn đủ duyên thì sau khi tụ thì nó tán sau khi tán nó tụ còn hải duyên nó hết rồi thì sau khi nó tán nó bắt luôn không có tụ nữa đây đó là những cái biết căn bản mà chỉ cần trả tù quán cho nó biết còn đi chùa không học giáo lý không tu tập tuệ quán cứ đi, đi lỏng nhỏng lỏng nhỏng nghe đâu có lẽ lòng nào tới móc mớ tiền quan tập ra mua gạo mua dầu mua đèn mua hoa cúng rồi xì xong rồi nhận ông này sư phụ ông kia sư phụ rồi xin pháp danh xin giới điện mặc cái áo lam nhảy lăn sang lăn sang ngoài lam mà ngoài áo lam trong áo lam bấm này rồi mấy chục năm gió đặc biết gì hết tới già gấp ngáp ngáp bỏ vào lẫn thì dùng quanh bên đứa nào tỉnh tỉnh thì mời thầy bà về tụng rồi đưa cho mày xô chuỗi rồi rải nước rồi mặc ngáo chữ bạn chữ hán rồi tùm lum hết rồi cầu cho đi lên rồi, rồi hả hên rồi, mà đốt xong mà trước khi, khi chết này. trước khi chết mình có uống thuốc tây nhiều thôi thiêu rồi nó dễ là xá lợi uống ngào có chẳng à, rồi rồi cứ vậy mà đồn có nhiều người ta chết trong lâu nó, nó bị lâu cứng lâu lạnh gia đình bóp như thế này mềm ấm ấm rồi dạ chẳng sạch đi chùa mấy chục năm cuối cùng dừng lại ở một kết quả nó nó, nó, nó, nó lạ lùng như vậy nó lạ lùng nó, nó, nó, nó cạn gợt như vậy đó cũng được phải đi học phải đi chùa phải có giáo lý ngộ nhỡ có một ngày mà không có chùa biểu tăng ni mình vẫn có thể an lạc vẫn tự tu học được cái đó cái là cái là cái tôi mong nha chứ còn cái kiểu mà mấy chục năm cứ, cắm đầu lên làm phước rồi đi cầu nguyện tấn vạn tùm lum mà nó có giáo lý biết gì hết chỉ cần thiếu tăng ni cái là mình đuối đuối liền mà cái tệ nhất là gì không có khả năng sống mình không có khả năng sống mình nhớ cái này cái này quan trọng lắm nha không có khả năng sống mình không có tự học không có tự tu được lúc nào người kiếm người này kia dựa dựa dựa dựa đến chết rồi bị làm những là một oster là con oster có sơ là có con hà quay con mà nó bám đá con ốc nó còn điên mình rồi con cua nó điên mình con giả trạng nó điên mình con con ghẻ nó điên mình cái con Oster là không Oster luôn luôn nó phải bám nhiều đá bởi vì kiếp trước nó là gì nó là những người thích dựa yeah thích dựa cho nên mấy cái dân mình thích ăn seafood là phải tri ơn những cái người mà sống thiếu tự lập bởi vì mình thích ăn seafood là mình thấy cái người này thiếu tự lập là biết rõ chứ sao là có Oster ăn đó là cái chuyện tự nhiên nó là cái luật của vũ trụ ok chúc quý vị một ngày vui và thấy cái mặt nhân nhân nhân nhân nhân thấy ngủ qua rồi ok ngủ ngon nhau rồi <laughs> hẹn gặp sau rồi bye dạ con chào sư dạ con chào sư <laughs> dạ. rồi à, cũng đã khuya bên Sydney và ở bên tiểu bang có nhân xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới và tuần tới quý vị tuần tới giờ vẫn như bình thường